Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê cờ bạc bịp đang theo dõi kênh YouTube của công ty điện tử ờ, Tuấn Tuân Casino. Thì à, như anh em đã biết đấy, thị trường cờ bạc bịp hiện nay đang có rất là nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi à, bài bịp hiệu quả. Thì à, tùy vào anh em thích sử dụng dòng sản phẩm nào thì anh em hãy lựa chọn cho mình cái dòng sản phẩm thích hợp nhất. Thì à, Tuấn Tuân Casino luôn cung cấp tất cả các dòng sản phẩm mới nhất, hot nhất thị trường. Đấy, anh em mà yêu thích dòng nào thì à, cứ liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0844 17 9 Đấy. thì uh, thưa anh em hôm nay tôi xin phép được giới thiệu cho anh em một cái à, dòng sản phẩm uh, uh, chơi các bộ môn như là liêng bịp ba cây bịp hoặc là bài cào bịp Đấy. rất là hiệu quả thì uh, đó chính là chiếc áo đổi bài thì uh, thưa anh em trên màn hình của anh em đây chính là một uh, mẫu áo đổi bài bên uh, tấn tuân casino ngoài cái mẫu áo uh, thun áo à, phông đổi vài này ra thì à, chúng tôi còn rất là nhiều mẫu mã khác rất là nhiều mẫu đẹp thì à, anh em cứ liên hệ với tôi thì tôi sẽ gửi hình cho anh em xem đây đây là sơ qua về con áo cho anh em xem nhé ừ. áo này là áo chạy bằng pin nha anh em pin con thỏ này ờ, nó rất là cơ động anh em chỉ cần mang bốn cục pin đi thôi anh em lắp vào anh, anh em có thể thay thế đấy bốn cục pin này anh em có thể thay thế được Đấy. hết hết pin thì anh em có thể thay pin Đấy. rất là tiện lợi cho anh em bên trong là một cái motor cháo đổi bài cho anh em này Đấy. được may liền kín áo vào bên trong cái này thì chỉ có xé áo hoặc là kéo ra thì mới thấy được motor thôi mặc lên người thì rất là ôm form vừa dáng có các size từ 55 cân cho đến 90 một tệ Đấy, anh em nào trăm cân cũng có cân vừa cho anh em Đấy, áo nhìn rất đẹp đúng không anh em thì đây tôi sẽ test thử cái khả năng à, tráo đổi cái hút nhả bài cho anh em xem anh em chỉ cần lắp pin vào thôi bốn cục pin này thì thời lượng pin thì anh em có thể lắp vào chơi thoải mái đêm Đấy. motor bên trong hoàn toàn là motor nhật nha anh em rất là êm chống ồn đây test thử cho anh em xem nhé đây là lá át này khe cháo đổi bài này, này anh em nhìn em bằng mắt thường thì anh em không thể nào mà phát hiện ra được đúng không ạ chỉ khi nào tôi chỉ cho anh em thì anh em mới thấy thôi đây à, cho anh em test thử cho anh em xem nhé hút này đưa lại gần cái khe đổi khe đổi của nó ở đây này làm chìm ẩn trong các họa tiết rồi Đấy, mặc lên mắt thường không thể nhìn thấy được ẩn này hút đúng không ạ là ad này là 10 Đấy, anh em thấy không đổi rất nhanh và êm test cho anh em xem Đấy, rất tuyệt vời đúng không anh em này. 10 này đưa lại à. chung được cũng được nhả ra cho anh em có một nút nhả bài ở đây này thì uh, chính cái khả năng này nên nó kết hợp với các bộ môn như là liêng ba cây rất là hiệu quả thì uh, tôi sẽ chơi thử cho anh em xem và hướng dẫn anh em cái cách chơi áo đổi bài nhé cách chơi rất là đơn giản thôi Đấy. mình sẽ ví dụ trực tiếp vào bộ môn liêng cho anh em xem rất là đơn giản bốn nhà chơi nhé cái này có thể chơi bao nhiêu nhà cũng được tiện lợi cái là anh em không phải luồn bài vào sử dụng trực tiếp bài trong cuộc chơi đấy anh em không cần phải luồn bài vào anh em mặc áo trên người đây bài anh em đây nhé anh em 6 điểm đúng không ạ các em uh, muốn giữ cái điểm này hay là hao một lá bài vào trong áo trước tiên là mình phải hao được một lá bài vào trong áo đúng không cách hao này anh em cầm chéo cho tôi chữ V này anh em nhìn này check chữ V Đấy, check chữ V nhỏ nhỏ thế này thôi miễn sao là cây nào anh em muốn cháo thì anh em để xuống cuối cho tôi <coughs> để xuống cuối nha anh em đó miệng cháo đổi bài ở đây thì anh em sẽ đưa vào khi anh em mặc áo lên người thì à, nó sẽ thuận với tay trái của anh em tay trái anh em cầm bài nhé tay trái của anh em cầm bài Đấy, anh em đưa vào <coughs> đưa vào này miệng ở đây nhé anh em đưa vào hơi chéo chéo cho tôi ừ. một thao tác rất là nhỏ ừ. anh em nhìn này bài còn hai lá thì anh em úp vào bài nào Đấy. úp vào bài nào xong nhé chơi các ván xong anh em xem mình trao đổi lá nào với bài mình với cái quy mình vừa hao và thích hợp nhất thì anh em sẽ trao đổi này bốn nhà chơi này ok ra bài nhà mình này anh em nhìn này Đó. bài lại 6 điểm bài này mà anh em cảm thấy không thích hợp tráo đổi thì anh em không cần phải tráo đổi làm gì đúng không ạ đấy bài này mình đổi với cây quy không hợp lý thì mình sẽ không đổi mà mình nên lựa chọn những ván nào mà đổi được sát được liêng thì mình sẽ đổi hoặc là đổi được cái điểm to thì mình sẽ đổi đấy rất cách chơi nó thế thôi chứ không phải là ván nào anh em cũng đổi ván nào anh em cũng đổi thì nó sẽ lộ đúng không ạ anh em chỉ cần ờ, những cái ván quan trọng những ván quyết định thì anh em đổi nhiều khi à, mình có thể thua năm sáu ván nhưng mà mình đổi được sang một ván hoặc liêng một ván là mình sẽ à, chiến thắng cả cuộc chơi rồi đúng không anh em đây nhất là những ván liêng gặp liêng sát gặp sát đổi rất là hiệu quả luôn Đấy. tôi sẽ ví dụ cho anh em xem một ván như thế này nhé ví dụ trực tiếp cho anh em xem đây là anh em nhận được một cái bài như thế này ví dụ trực tiếp cho anh em một cái ván trong cuộc chơi anh em gặp bài như thế này Đấy, đây là bài mình này anh em nhìn này. chơi liêng thế này thì anh em thua rồi đúng không ạ Đấy. chơi liêng này chắc chắn không điểm trừ khi anh em tố láo tố láo nhưng mà gặp cái nhà nào nó có điểm hoặc nó có liêng nó đấu lại nhà mình thì tố láo mình cũng không ăn thua thì à, ta sẽ giúp anh em hao là lá 10 này đi hao cháo cái lá 10 này cho lá quy trong áo này thì bài anh em sẽ trở thành sắp ba quy đúng không ạ cách cháo này để chéo chéo hình cách cháo thì cũng y như cách anh em thao bài thôi đấy cháo này anh em nhìn kỹ nhé check hình chữ V miệng áo này miệng đổi bài của nó nằm ở đây đúng không ạ đấy, đưa lại gần miệng này nó sẽ đổi cho anh em rất nhanh và hiệu quả con máy này là máy Nhật nên nó rất nhanh và êm đấy anh em nhìn này ừ. đấy thành sát ba quy sát ba quy rất hiệu quả đúng không anh em chơi à, anh em chơi liêng sát thì anh em biết rồi đấy không gì có thể vượt qua được sát cả và được sát rất là khó nhưng mà với chiếc áo này mình được sát rất là đơn giản giờ mình lại có cây 10 trong áo rồi đấy tùy anh em anh em thích cháo đổi thế nào thì cháo đổi đúng không ạ đấy, đổi cái uh, quy đấy giờ có cây 10 thì các bạn sau anh em lại xem đấy bài mình như thế nào thích hợp với cây 10 thì anh em cháo đổi đấy. Ờ, áp dụng vào cuộc chơi đấy. tùy anh em đấy. anh em phải linh động nhanh nhẹn trong cuộc chơi anh em mua áo về anh em tập luyện kỹ càng rồi anh em mang đi chơi cái cách trao đổi thì rất là đơn giản anh em hãy ấn đăng ký kênh sau đó vào uh, kênh của tôi để xem đấy. tôi có những cái video hướng dẫn anh em uh, cái cách trao đổi áo đổi bài rồi đấy. để anh em xem muốn xem chi tiết cụ thể thì cứ vào kênh nhé anh em đấy thì à, anh em muốn mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0844 1749 kết bạn Zalo với mình nhé hoặc là 0834 66 Đấy, anh em kết bạn với mình thì mình sẽ à, gửi mẫu áo cho anh em xem Đấy. Ờ, hiện nay thì bên mình đang có hai cơ sở là ở bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông anh em nào mà tiện các cơ sở nào thì có thể đến trực tiếp các cơ sở đó để test thử sản phẩm nhé Đấy, anh em đến trực tiếp cơ sở thì à, sẽ được gặp những người thầy người thợ của Tấn Tuân Casino với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thì người ta sẽ hướng dẫn cho anh em à, cái cách chơi áo đổi bài này hợp lý nhất Đấy, kết hợp với cuộc chơi sao cho nó hợp lý hoặc là có thể anh em à, muốn học bài bằng tay nghề đấy anh em có đồ rồi nhưng mà anh em muốn học bài bằng tay nghề thì cũng chúng tôi có những người thầy người thợ sẽ hướng dẫn anh em toàn những thầy thợ giỏi thôi anh em ạ đấy thì anh em đến các bến xe đó thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại này tôi sẽ có người đón anh em đưa anh em tận vào tận cơ sở cho anh em Đấy. cũng cảm ơn các anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ tuần Tuân Casino nhé xin chào toàn thể anh em